Nếu xuân là sức sống Thì cổ nhiên hương xuân là tuyệt vị của một hồn xuân Ở đó gom đủ cả vừa âm điều của loài chim muông Hương sắc của các loài hoa tạo thành một luồng không khí mới Làm tăng sức sống cho nếp sống loài người thêm nhiều năng động Mở cửa xuân cho đất trời dũng hợp cho suy tư tan loạn giữa khí thiên để vườn tâm thức bừng dậy trổ bông và hòa trang cùng hướng xuân ngàn sắc thi phẩm hương xuân tác giả tuệ minh thích phượng toàn diện ngâm diều bình mở cửa xuống cho đất trời dũng hợp cho suy tư tan loạn giữa khí thiên để vương tâm bừng thức dậy trổ bóng và hòa chán cùng hướng xuân ngang sắc hát điên bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu hát đi anh bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu thương Như chim non về thảnh thót khắp vườn Cho hương xuân trải ngàn phương bất tận chuyên cúng Phật là ngàn thông nhà phần Lời kính cầu là gió thoảng chim muôn Như mây xanh bay lạng giữa trời không Là xuân đến với muôn lòng giao dạng xuân bằng hướng lòng thơm ngát ngắm phật cười đây phước lạc an vui ôi xuống trong tất cả mọi người xuống di lặc ở xuống di lặc về một bằng hướng lòng thơm ngát ngắm phật cười đây phước lạc an vui là lộc xuân trong tất cả mọi người xuân di lạc về muôn nơi